VS bảo vệ hai lần với canxi cho răng chắc khỏe và fluor chống sâu răng nay tăng cường hương bạc hà thơm mát hơn nhiều PS bảo vệ hai lần mới cho răng chắc khỏe suốt đời với công nghệ đẳng cấp quốc tế từ Unilever